và chắc là xin phép anh em hai ba phút để chúng ta thống kê lại một chút cái kết quả ngày đầu tuần và để xem là chúng ta đã gặt hái được những gì à, nội dung mà chúng tôi chốt cho anh em ở trên hai đường cầu video lẫn đường cầu Zalo nhé để xem là cái tỷ lệ chiến thắng của chúng ta như nào thì ở trên đường cầu Zalo thì mình có chốt cho tất cả anh em thì ngày hôm nay thì chủ yếu là chốt cho anh em tập trung Đài Phú Yên là nhiều thôi và Đại Huế Đại Huế thì có ba bốn anh em nhỉ tức là xin được chúc mừng cho tất cả anh em Đại Huế trước bởi vì là những anh em Đại Huế ngày hôm nay vào ít thôi thì mình chắc là xin được chúc mừng anh em Đại Huế trước đi bởi vì là những cái đường cầu mình chốt cho anh em thì cũng rất là uy tín rồi và thời gian gần đây tỷ lệ chiến thắng của chúng ta cả hai cũng rất là nhiều thì bạn Minh Phúc có hỏi mình hôm nay là cầu hôm nay có cầu vip không anh chốt cho em với ạ Đấy thì à, mình có bảo là cầu vip thì thực tế là bên mình đã đi sau đường cầu nó cái tỷ lệ chính xác tỷ lệ nổ cũng khá là cao rồi và mình đảm bảo là cái tỷ lệ lệ nổ cho tất cả anh em thì sẽ hướng tới cho tất cả anh em những thành công ngày hôm nay thì à, bạn à, Minh Phúc chơi đại Huế hủy nhanh để bạn chơi là Huế thì thế thì mình có chốt cho anh em cả cặp đầu đuôi nữa đa số là chốt cho anh em cặp đầu đuôi và bạch thủ đây này đây là kết quả đại Huế nhá thì à, thực tế là cái mình tham khảo cho anh em cặp đầu đuôi rồi nhưng mà đầu đuôi thì mình khuyên anh em mình đã bảo anh em là vào đầu đuôi thì vào nhẹ bởi vì là cầu của chúng ta thì mình bắt đầu đuôi ngày hôm nay thì bắt theo cái cầu mới bắt theo cái đường cầu mới nhưng mà thật không ngờ và may mắn vì cặp à, đồ đuôi 6776 thì chúng ta đã hoàn thành cho anh em rồi đây là con 67 nhá 67 thì đã nổi giải đầu thực tế là mình bắt đường cầu mới anh em ạ bắt đường cầu mới cho nên là mình thực tế là không dám bảo anh em vào mạnh thì mình chỉ dám khuyên anh em là bao lô bao mạnh thôi mình chốt thì vào lúc đó là 15 giờ 49 phút này đấy 15 giờ 49 phút nhá ngày à, mùng 8 tháng 5 bạch thủ 91 ba chân lô đó là 791 và 891 đấy 791 và 891 và đầu đuôi 6776 thì mình khuyên anh em đánh nhẹ đấy khuyên anh em đánh nhẹ thì cũng rất là may mắn và tuyệt vời vì cái đường cầu bạch thủ 91 của chúng ta cũng đã hoàn thành thành rất là sớm anh em ạ giải 6.3 nhé ở vị trí giải 6.3 có bội số là 0791 đúng không ạ <coughs> như vậy là chúng ta hoàn thành 91 này chúng ta đã hoàn thành 91 anh em nhé và ba chân lô đó là 791 chúng ta cũng đã hoàn thành cho anh em này đấy rất là tuyệt vời thật sự là cái cái điều mà chúng tôi cảm thấy vui nhất là cặp 6776 cặp đầu đuôi này đấy bởi vì là chúng tôi bắt cái đường cầu mới thực tế cái đường cầu này là đường cầu mới mới cứng luôn anh em ạ mới đét và mình nghĩ rằng cái đường cầu này chắc chưa anh, anh nào anh em nào biết cả hôm nay thì mình đã mày mò và nghiên cứu rằng đường cầu cặp 6776 cặp đầu đuôi thì rất là tuyệt vời chúng ta đã hoàn thành nhé vậy là rất xuất sắc và thành công đại huế ngày hôm nay đây xin mình có bảo là bạn ấy bảo là lô vào mạnh đồ đuôi vào nhẹ chứ anh để mình bảo đúng rồi em lô vào mạnh nhé thì không biết là bạn vào được bao nhiêu điểm cũng không biết nữa chắc là bạn này thì thường xuyên đánh một nghìn thì chắc là được tầm 800 đến một nghìn, ngoài bạn Minh Phúc ra thì có bạn uh, Gia Bảo này Gia Bảo cái này cũng vào đài Huế phải đây anh ơi đài Thừa Thiên Huế có cầu không anh thì ờ, mình tất nhiên là mình bên tham khảo bên chốt số bên soi cầu thì tất nhiên là đài nào mình cũng có cầu cả quan trọng là tỷ lệ nào cầu đường nào đài nào thành công lớn hơn thì mình tham vấn cho tất cả anh em cách tính lớn hơn thôi đây nhá vẫn là đường cầu bạch thủ 91 này ba chân lô 791 891 này đầu đuôi 6776 này đấy thì mình vẫn khuyên anh em đầu đuôi vào nhẹ rồi mình chúc vào lúc 15 giờ 51 phút cho bạn ra à, Bảo ngày mùng 8 tháng 5 nhé đây 67 có 67 này bên chúng tôi đã có cái đường cầu đầu đuôi mới rồi hy vọng là đường cầu này sẽ ít bị gãy hơn và tỷ lệ đầu đuôi chiến thắng cho tất cả anh em sẽ chiến thắng nhiều hơn nhé 91 có 91 này ba chân lô 791 có 791 này đầu đuôi 6776 chúng ta có con 67 này đấy tuyệt vời đúng không anh em thật sự khá là may mắn anh em ạ khá là may mắn ngày hôm nay và chúng tôi đã tìm hiểu được một cái đường cầu mới rất là tuyệt vời bạn đã ra bảo thì ngày hôm nay vào mạnh tức là vào 1.000 điểm này Vâng em vào lô mạnh xíu thì mình hỏi vào bao nhiêu điểm vào vào bạn vào 1.000 điểm đấy rất là tuyệt vời đúng không ạ với đường cầu 1.000 điểm của bạn đó là bạn giao Bảo chúng ta đã chiến thắng cho tất cả anh em đúng ạ xin chúc mừng cho tất cả anh em đường cầu đài Thừa Thiên Huế nhé chúng ta đã thành công rực rỡ còn tiếp theo là đến đường cầu của đài Phú Yên này thì à, thời gian không cho phép cho nên là mình cũng chỉ là tham vấn và đưa lên cho tất cả anh em một số bạn thôi để anh em có thể lựa chọn đây bạn Huy Hoàng này bạn Huy Hoàng ngày hôm nay vào đài à, Phú Yên thế thì mình có đuổi bạn là có thể là mình bảo là nay vào lớn có thể nổ hai nhảy đấy hai nhảy thì tốt quá anh nhỉ thực tế là cái đường cầu mình bắt cho anh em đài Phú Yên thì à, đường cầu chỉ là đường cầu một nhảy thôi đường cầu một nhảy thôi thật sự nếu mà nổ hai nháy thì rất là may mắn đúng không ạ nhưng mà ngày hôm nay thì cái tỷ lệ nổ chúng ta thì chỉ thành công được một nháy thôi còn hai nháy thực tế là mình nói đùa với tất cả anh em thôi còn nổ là may mắn lắm rồi đúng không ạ chúng ta đừng có chờ đợi hai nháy chúng ta chỉ cầu mong rằng chốt cho anh em và số sẽ nổ là ok rồi đúng không ạ sẽ nổ là ok rồi ngày hôm nay thì đài ờ, huy bạn huy hoàng mình chốt từ đài phú yên vào lúc 15 giờ 54 phút nhé ngày mùng 8 tháng 5 năm 2023 này bạch thủ là 69 ba chân lô đó là 169 và 269 đấy cầu vip phải nổ cho tất cả anh em như vậy là con 69 chúng ta ở vị trí nào ạ đó là vị trí giải 4.3 anh em nhé ở vị trí giải 4.3 đã nổ cho tất cả anh em đó là con 69 này ba chân lô đó là 169 chúng ta cũng đã hoàn thành 169 được chưa như vậy đường cầu đài Phú Yên ngày hôm nay cũng rất là nhiều 17 hay là 18 gì 18 anh em 17 hay 18 anh em gì đấy vào đài Phú Yên đấy thật sự là đài Phú Yên ngày hôm nay vào nhiều mà đài Thừa Thiên Huế thì năm sáu anh em thôi đấy, năm sáu anh em thôi ngày hôm nay thì có đâu đó là gần 30 anh em gần 30 anh em vào đường cầu bên mình để nhận số cũng rất là tuyệt vời xin được chúc mừng cho gần 30 anh em ngày hôm nay chúng ta đã về bờ an toàn nhé như vậy là bạn Huy Hoàng với đường cầu Đài Phú Yên này không biết là bạn vào bao nhiêu đây bạn không bảo vào bao nhiêu cả mỗi hôm thì bạn cũng đánh 800 điểm 700 điểm có hôm đánh 1.200 hôm nay chắc mình nghĩ chắc rơi tầm 800 điểm đến 1.000 điểm và bạn Huy Hoàng ra còn là bạn Phạm Thanh Hưng này bạn Thanh Hưng thì rất là đều tay rồi thời gian gần đây cứ 2.000 2.000 đều đều anh em ạ cứ 2.000 đánh 2.000 điểm 2.000 điểm đều như vắt chanh Đấy, bạn Phạm Thanh Hưng đề ngày hôm nay vào Phú Yên Đây, Phú Yên này Đấy, Phú Yên thì vẫn là đường cầu đó là Bạch Thủ 69 3 chân lôn 169 1269 thôi Mình chốt vào lúc 15 giờ 55 phút này Đây 15 giờ 55 phút nhá ngày 8 à, tháng 5 ngày tháng giờ giấc cũng rất là rõ ràng cho tất cả anh em rồi đúng không ạ bạch thủ 69 ba chân lô 169 và 269 đấy cầu vip phải nổ cho anh em 69 thì chúng ta có 69 thôi kỳ chiến thắng chúng ta thì thường gần đây thì nó rất là tuyệt vời rồi anh em vào bên mình thì rất là tự tin để à, để vào mạnh có một số anh em có thể là vào ngày đầu tiên đã vào mạnh 2.000 điểm rồi như bạn Phạm Thanh Hưng này này bạn Phạm Thanh Hưng là vào ngày hôm nay tính là ngày thứ năm rồi nhưng mà cái hôm đầu tiên bạn đi vào là bạn vào một lúc 2.000 điểm luôn cái niềm tin của tất cả anh em gửi cho mình thì bên mình rất là vui đúng không ạ rất là vui đây này nổ em tiếp tục đánh lớn nổ em lộc thêm cho anh mình hỏi đùa là cứ 2.000 điểm mà chiến em nhé thì bạn bảo đánh 2.000 điểm đấy tiếp tục 2.000 điểm của bạn Phạm Thanh Hưng nhé tuyệt vời đúng không anh em đấy, anh em có thể xin anh em có thể chúc mừng bạn Phạm Thanh Hưng nhé thì à, những con số mình chốt cho anh em thì anh em cảm thấy hữu ích thì hãy để lại cho mình một lượt like anh em nhé ngoài ra thì các bạn trọng khánh này ngày hôm nay bạn ấy cũng vào đường cầu của đài à, phú yên nhé Đấy, vẫn là đường cầu bạch thủ 69 ba chân lô 169 269 một lúc 15 giờ 56 phút ngày mùng 8 tháng 5 đúng không ạ 69 có 69 đây tuyệt vời Đấy, ok chưa như vậy là một lần nữa xin được chúc mừng cho tất cả anh em những anh em vào đường cầu bên mình lấy số bên mình và đã chiến thắng thực sự mang về thật là nhiều những cái thắng lợi ngày hôm nay còn à, bước sang ngày mai nhỉ anh em nhỉ ngày mai thì à, chúng ta có hai đường cầu chúng ta có đường cầu của đài à, đắk lắc và quảng ngãi này còn ngày 8 tháng 5 trên video mình bắt cho anh em thì những đường cầu công khai ngày hôm nay thì cũng là một ngày đã không hoàn thành rồi tỷ lệ chiến thắng của chúng ta rất là thấp đúng không? rất là thấp ngày đầu rồi thì chúng ta ở trên cái đường cầu video chưa được may mắn lắm thì ngày nay xin được cảm ơn tất cả 58 anh em nhé xin được cảm ơn tất cả 58 anh em đã ấn cho bên mình một lượt like thật sự là rất là vui và cảm thấy nó rất là có nhiều những cái động lực để làm và gửi đến cho tất cả anh em những cái đường cầu tốt và đặc biệt là đã đang cố gắng trong cái quá trình đó là hỗ trợ anh em những con số tốt nhất ở trên đường cầu Zalo nhóm kín bởi vì là những cái đường con số mình chốt cho anh em ở trên ờ, Zalo uh, nhóm kín là những cái con số mình đảm bảo rằng là có cái tỷ lệ thành công nó rất là cao cho anh em nó phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố anh em ạ thứ nhất đó là cái đường cầu kín này thứ hai ở ờ, cầu chúng ta là đường cầu không bị lộ anh em nhé mình tham khảo cho anh em những đường cầu ở trên video là đường cầu không bị lộ cho nên là cái tỷ lệ chiến thắng của chúng ta cũng phải nói là rất là cao Đấy, cho nên là anh em mà có nhu cầu loạn cầu bí số cũng như thua tha nợ nần không tự tin vào những cái đường cầu mình chốt ở trên video thì anh em có thể là liên hệ qua zalo bên mình để nhận số nhé dạ. ok còn bước sang ngày mai này ngày mai thì à, chúng ta sẽ có hai đài đắk lắc và quảng nam thì mình sẽ vẽ cầu cụ thể cho tất cả anh em <clears throat> để anh em có thể lựa chọn nhé Đắk Đắk đây là đường cầu của đài Đắk Lắk này cầu chúng ta là vị trí 26 nhân cho 42 nhé anh em nhé 26 nhân cho 42 thì à, chắc là chúng ta sẽ quay trở lại với kết quả của ngày 18 tháng 4 nhỉ quay trở lại với kết quả của ngày 18 tháng 4 thì à, cầu chúng ta có vị trí là giải 3 giải 4.1 và giải 4.4 nhé chúng ta có cặp song thủ đó là 36 và 63. 3663 kết quả trả thưởng cho ngày 25 tháng 4 là chúng ta có 63 này. 63 chúng ta thì ở vị trí đó là vị trí giải 6.3 đúng không anh em? Giải 6.3 nhé, chúng ta có 63 nổ cho anh em rồi. Đấy. Tiếp tục cái đường cầu này, tiếp tục đường cầu này chúng ta có cặp đó là 15 và 51 này. Đấy. 5115, 1551 đúng không ạ? Kết quả trả thưởng cho ngày mùng 2 tháng 5 Đây chúng ta có 51 này Chạ. Đấy 51 51 thì ở vị trí đó là Vị trí giải 2 nhé Vị trí giải 2 đã cho anh em 51 này Ok chưa Như vậy là để tiếp tục cái đường cầu này tham khảo cho anh em đài à, Đắk Lắk cho ngày mai Đó là ngày à, mùng 9 tháng 5 nhé Mình sẽ tham khảo cho anh em cặp song thủ đó là 16 và 61 này cho này Đắk Lắk nhé 16 cặp trong tủ 16 61 này đấy ngày à, mùng 9 05 2023 đài chúng ta đài Đắk Lắk nhé cặp song thủ sẽ là cặp 16 và 61 đấy anh em trùng cầu kết cầu anh em xuống tiền cùng mình cặp này nhá không trùng cầu không kết cầu anh em dừng mức tham khảo cho mình được chưa những con số mình chốt và tham khảo trên video là chủ yếu là mang tính chất tham khảo cho tất cả anh em thôi bởi vì là cầu công khai cầu lộ cho nên là anh em phải thật sự chú ý với những con số ở trên này có thể là anh em một số anh em trùng cầu với anh em nhưng anh em có thể là nhẹ tay vui chơi trả đá bi hơi cho mình còn không nên chơi to quất lớn ở trên đường cầu ở trên đấy nhá cặp song thủ 16 và 61 đúng không ạ còn đường cầu bạch thủ thì à, khả năng là mình sẽ bắt cho anh em bạch thủ là con 63 cặp 3663 ngày mai cũng rất là đẹp này cặp 3663 ngày mai rất là đẹp và ngoài cặp 1661 thì anh em có thể tham khảo thêm cho mình cặp 3663 thứ nhất là đường cầu bạch thủ 63 mình đã lựa chọn cho anh em ở đây được chưa đấy anh em chú ý nhé có thể là sẽ chiến thắng rực rỡ cho tất cả anh em một nháy hai nháy thậm chí là ba nháy nhưng cũng có thể là chúng ta gãy cầu và cầu chúng ta là cầu công khai cho nên anh em chú ý được chưa và tiếp theo là đến với đường cầu của anh em Quảng Nam nhé mình sẽ tham khảo và vẽ cầu cho anh em Quảng Nam đây đây là cái bảng à, bảng cầu mình à, đã vừa tham khảo cho anh em ở Quảng Nam Quảng Nam thì cầu chúng ta vị trí đó là 6 nhân cho con 6 à, nhân 33 nhé vị trí 6 nhân 33 Đấy thì chắc là cũng như đường cầu Đắk Lắk thôi chúng ta cũng sẽ cùng nhau quay trở lại với kết quả <clears throat> của ngày 18 tháng 4 chúng ta có cặp đó là 6996 anh em nhé Đấy, vị trí 6 nhân 33 thì chúng ta cặp 6996 này. Đấy. Kết quả trả thưởng cho ngày 25 tháng 4 chúng ta có con 69 69 chúng ta thì ở vị trí giải 7 nhé anh em nhé vị trí giải 7 chúng ta có 69 này đây được chưa tiếp tục tiếp tục đường cầu này tiếp tục đường cầu này chúng ta có cặp đó là 04 và 40 04 này và 40 đây nhá không 04 40 thì à, kết quả trả thưởng cho ngày thứ ba ngày mùng 2 tháng 5 chúng ta có con 04 này không 04 chúng ta thì ở vị trí đó là vị trí giải 4.4 nha anh em nhé giải 4.4 đã nổ cho anh em đó là con 04 được chưa đây ok và như vậy là để à, tham vấn và tham khảo tiếp tục cái đường cầu này cho tất cả anh em thì mình sẽ lựa chọn cho anh em theo cầu nhé sẽ là cặp 47 và 74 sau ngày mùng 9 tháng 5 là chúng ta đó là đài Quảng Nam 4774 này không chín không năm hai không hai ba tại Quảng Nam cặp chúng ta sẽ là cặp bốn bảy và bảy mươi bốn nhá, đấy bốn bảy bảy bốn cho tất cả anh em được chưa bảy bốn, còn bạch thủ thì mình sẽ bắt cho anh em bạch thủ đó là con bạch thủ 18 bạch thủ 18 nhé Song thủ là 4774 cho đài à, Quảng Nam. Bạch thủ là 18 này. Song thủ sẽ là 47 và 74 được chưa? Song thủ là 4774 bao lô cho tất cả anh em hai đài thì mình sẽ bắt cho anh em cặp 1881. Đấy. Còn à, dàn à, đầu đuôi 10 số này sẽ là cặp à, 10 331 27 72 36 63 25 35 53 và cặp cuối cùng sẽ là cặp 25 52 nhé Ok chưa và đây là những cái đường cầu những con số mình tham khảo và dự đoán cho tất cả anh em trong ngày mùng 9 tháng 5 năm 2023 Xin một lần nữa nhắc nhở với tất cả anh em là những con số mình chốt ở trên video là chốt số tham khảo bảng chốt số tham khảo anh chị em cũng như các bạn trùng cầu kết cầu anh em xuống tiền của mình không trùng cầu không kết cầu anh em có thể dừng mức tham khảo cho mình nhé và đặc biệt là anh em chú ý cho mình là loạn cầu bí số thua ta nợ nần nhận muốn nhận những cái đường cầu kín và đường cầu vip ở trên zalo bên mình thì anh em có thể liên hệ trực tiếp qua đội ngũ zalo đó là 0967936418 zalo kênh duy nhất của kênh xe cầu đường miền trung đức việt tên zalo là phát lộc nhá anh em nhé anh em có nhu cầu thì liên hệ để nhận những cái đường cầu và những con số tốt nhất mỗi ngày và bên mình chốt và gửi đến cho tất cả anh em được chưa